Chào các bạn, tôi đang cận cảnh à, cặp giống cặp long cặp lia đang <laughs> giao phối với nhau ngay cạnh rìa đường ạ. Mình nhìn thấy nó rơi từ trên cái khe đá này, này từ trên cái tảng đá rơi xuống đang đi đường. Đấy, đấy. hai con rất là to. Đang giao phối đấy quấn quýt hết nhau kìa nó lằn nhau từ trên đồi đá rơi xuống giáp đồi đường luôn mà vẫn đang ờ, quấn với nhau con này mà gặp thằng nào mà nó bắt thì ôi một con chuồn như rồi một con vẫn nằm ở đây Đấy cận cảnh chúng nó đang nó đang giao phối với nhau cặp nó cặp long mới gọi cặp long cặp long cặp long cặp bây giờ đấy mỏ lên chỗ đá kìa à chỗ đấy có một khe đá chưa khe đá luôn rồi à? con kia thì đang vẫn đang đi tìm đang đi tìm bạn đời hai con này chắc được 4 cân không chui à cái kia không, không bị tìm được à đó là ghê đây nó đang bò rồi con các bạn ạ. đó khá là dài con này phải hơn 2 mét ạ đây một loại rắn độc nhá đang bò lên bờ đá kìa chưa vô chui vào khe đá các bạn ơi úi úi úi úi một cặp luôn nó vẫn còn, cái đuôi của máy chưa vào chưa vào hết khe kìa à khe này lại không ấy được lại đang chui ra kìa con kia chui vào một khe đá rồi gây không gây không 嗯。